À, xin chào các bạn, à, hiện nay thì chúng tôi đang đứng ở, ở ờ, trước cái trung tâm đào tạo du học Đài Loan quốc tế Cát Lâm chỉ 4 ngày nữa thôi có nghĩa là vào tuần sau vào ngày 24 thì học sinh Cát Lâm của chúng tôi à, sẽ chính thức phỏng vấn và nhận visa đi du học Đài Loan vào tháng 3 mùa xuân tháng 3 năm 2021 này thì à, hiện nay thì các em học sinh đang chuẩn bị à, các cái nội dung phỏng vấn cũng như là đang xếp hàng để chuẩn bị làm các thủ tục như là khám sức khỏe và các thủ tục ờ, liên quan đến uh, hồ sơ du học vào tháng 3 năm 2021. Uh, ờ, như các bạn đã biết thì, thì hiện nay thì Đài Loan đang hạn chế rất nhiều các cái uh, chương trình đi vào Đài Loan ví dụ như là thăm thân, kết hôn, du lịch hay là một số các cái chương trình khác. Tuy nhiên thì đối với chương trình du học thì hiện nay Ờ, Đài Loan vẫn rất là mở cửa đối với cái chương trình hệ à, du học có bằng cấp như là hệ du học vừa làm, hệ đại học, hệ ờ, cao cao học hoặc là các cái chương trình mà có cái bằng cấp mà được Đài Loan nó quản lý và trước khi vào Đài Loan thì các em phải mất 14 ngày ờ, để có thể ở các cái khách sạn hoặc là những cái khu cách ly do trường ở Đài Loan họ tổ chức và sau khi mà cách ly 14 ngày thì các em học sinh sẽ uh, tiếp tục uh, uh, theo cái sự hướng dẫn của thầy giáo, cô giáo uh, để có thể tham dự các chương trình đào tạo uh, chính quy uh, trong cái thời gian sau khi cách ly đó và đây là một cái khóa học mà học sinh của chúng tôi sẽ đi tham dự các cái chương trình như là du học về du lịch, khách sạn, nhà hàng và một số các cái trường đại học khác ở Đài Bắc, Cao Hùng và ở Đài Trung thì đến tháng 9 2021 ý, thì chúng tôi lại tiếp tục có một khóa học đó đối với cái chương trình đại học chương trình học và làm uh, chương trình học uh, hệ uh, đại học hoặc là cao học có bằng cấp vì vậy là À, chúng tôi hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục mở rộng những cũng như là tuyển sinh các em học sinh tham dự các cái chương trình này vào cái tháng 3 và tháng 4 gần đây bởi vì các anh chị đã biết để có thể du học được thì, chúng tôi phải có đào tạo từ 3 cho đến 6 tháng để các em đạt được cái chứng chỉ hoa ngữ do Bộ Giáo dục Đài Loan à, cấp chính vì thế là nếu anh chị em hay là các cái anh chị em nào lao động ở Việt Nam hoặc là các chị em anh chị em nào đã đi từng đi Đài Loan về hoặc hiện nay đang ở Đài Loan mong muốn cho con em mình có thể tham dự cái chương trình du học vào tháng 9 à, 2021 với các ngành như là du lịch, khách sạn, nhà hàng, quản lý hàng không, kinh tế, chính trị và À, một số những ngành như là ờ, về hóa học làm đẹp hay là những cái cơ khí điện tử tự động hóa đó là những cái ngành hiện nay đang rất cần nhân lực ờ, cho ờ, các cái doanh nghiệp của Đài Loan đầu tư vào Việt Nam sau này. Vì vậy là các anh chị có thể tham dự cái chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khai giảng vào 20 và mùng 10 hàng tháng. Rất mong gặp lại các anh chị em và các em học sinh tại Cát Lâm trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại.